Và tiếp theo đây chúng ta sẽ đi qua về con đường tình yêu của Master 22 trên 4 Xem coi họ có những thách thức, những cái gì đó liên quan đến về con đường tình yêu hay không nha Nhiệm vụ của con số Master 22 trên 4 này đó chính là phục vụ nhân loại bằng những việc làm của mình Vì vậy mà họ sẽ không có nhiều thời gian cho tình yêu Họ sẽ bận tâm với công việc và những tham vọng của mình Và họ thúc được thúc đẩy bởi sức mạnh bởi con số này, con số 22 trên 4. Điều này không có nghĩa rằng là họ không cần tình yêu. Trái lại con số này họ khao khát một gia đình yên ấm, một tình yêu ổn định, một bầu không khí bình tĩnh mà họ có thể hoàn thành những cái điều tuyệt vời. Và trong tình yêu á, thì những người này họ có những cái điều kiện cho riêng họ. Họ mong muốn những đối tác của họ phải nên thông cảm và hãy chấp nhận cho những đam mê, những sở thích của mình. Và con số 22 trên 4 có tình yêu đó chính là họ có lòng trắc ẩn tình yêu thương và thông cảm với người bạn đời của mình những ai mà làm vợ làm chồng với người master 22 trên 4 nè mình cần phải thông cảm cho những đam mê, những khát vọng của họ bởi vì họ mang một cái sứ mệnh trên vai đó là những người tạo thành tựu cho nên đôi khi họ sẽ không đạt không đặt cái tình yêu tình yêu cá nhân tình yêu cho riêng họ lên hàng đầu mà họ sẽ đặt cái sứ mệnh cao cả của họ lên trên cho nên những người mà bạn đời những cái người vợ hoặc chồng với những master này đó mình cần phải có sự thông cảm và thấu hiểu cho họ và dĩ nhiên những master này họ cũng cần một cái mái ấm một cái tình yêu một cái ngôi nhà ổn định để làm gì để họ có thể thật sự rằng là họ yên tâm họ có thể đặt tất cả những cái ước mơ của họ vào những cái thành tựu lớn và bởi vì vậy họ cũng rất cần một cái mái ấm thật sự là hạnh phúc yên ổn và người bạn đời thật sự phải à, thông cảm hiểu biết và giúp đỡ cho họ rồi, đó là con đường về tình yêu của Master 22 trên 4 Vậy thì những ai đang trong mối quan hệ với Master 22 trên 4 Cũng phải biết rằng là đôi khi họ hơi một chút thiếu lãng mạn Đôi khi một một chút họ thiếu đi sự quan tâm Họ không có đặt nặng cái vấn đề tình cảm lắm Thì chúng ta phải hiểu rằng là ở họ họ có một cái khao khát, một cái ước mơ vĩ đại hơn Lớn hơn cả những cái gì mà họ mong muốn tới Cho nên chúng ta cũng phải à, hiểu và thông cảm cho họ nhé Và thật sự mà khi chia sẻ đến điều này Hồng Phúc mới cảm thấy rằng là rất là đúng bởi vì Hồng Phúc ông xã nhà Hồng Phúc mang con số master 22 trên 4 ảnh làm công việc gì lúc nào cũng vậy ưu tiên cho công việc làm xong công việc mỗi cái xong đi rồi bắt đầu mình mới nghĩ đến cái việc cá nhân của mình cho nên học phúc đã hiểu được con số của ảnh và mình với cái vai trò là người vợ bây giờ mình chỉ có hỗ trợ anh hết thôi mình sẽ luôn luôn là cái người mà giúp đỡ cho ảnh có được cái tinh thần mà phải thật sự làm thoải mái nhất cố gắng làm sao đừng có mang thêm cái căng thẳng cái stress cho ảnh bởi vì master 22 trên tu thì họ rất dễ bị căng thẳng bởi công việc mà nếu như người thân người bạn đời mà làm cho họ thêm áp lực áp lực á, thì họ sẽ rất dễ bị tiêu cực và cũng sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ cho nên mình biết rằng là à, bây giờ mình làm người thân của cái người master này nè cho nên là bây giờ mình sẽ cố gắng làm sao mình hỗ trợ họ hết mình thì khi đó thì cái người master 22 trên 4 này họ sẽ luôn luôn có cái sự trân trọng biết ơn và tình yêu trắc ẩn đối với cái người bạn đời của mình và ông Phúc thấy cái điều này rất là đúng rồi đó là chia sẻ một chút xíu về kinh nghiệm của ông Phúc rồi đó là cái con đường về tình yêu của Master 22 trên 4 vậy thì bây giờ về sức khỏe của Master này như thế nào chúng ta sẽ tìm hiểu về sức khỏe của Master nhé 22 trên 4 sẽ dễ mắc bệnh hơn những con số khác và do đó họ cần phải chăm sóc sức khỏe nhiều hơn họ dễ bị những cái bệnh liên quan về di truyền họ không nên sống trong quá khứ lo âu sợ hãi đặc biệt là những trong cái điều kiện mà họ gặp phải những căng thẳng buồn rầu lo âu thì càng phải chăm sóc sức khỏe mình nhiều hơn và họ nên hành động không nên sợ hãi và cần phải hướng về con đường hoạt động thể chất nhiều hơn và họ cần cẩn thận hơn với những cái căng thẳng những cái stress về công việc về thể chất vì chính những điều này sẽ dẫn đến những căn bệnh mãn tính và điểm yếu của Master 22 trên 4 đó là những bệnh liên quan về xương và răng Nhưng họ cũng dễ bị loét dạ dày Loét bao tử ha Còn nếu như phụ nữ thì có những cái vấn đề liên quan về cơ quan sinh sản và mang thai Bởi vì à, họ làm việc quá nhiều và những người này thường họ sẽ nghiện việc Và khi mà mình căng thẳng mình lo âu nó cũng sẽ dẫn đến những cái vấn đề liên quan về sức khỏe vậy thì master 22 trên 4 hãy cần phải làm sao cân bằng lại làm việc là tốt thành tựu tương hướng tới tương lai giúp đỡ cho nhân loại cũng rất là điều đáng quý nhưng cần phải chăm sóc sức khỏe mình nha chú ý những cái bộ phận liên quan về xương rồi sức khỏe về bao tử còn phụ nữ thì thêm một cái vấn đề đó nữa là cần phải chăm sóc sức khỏe về sinh sản Ừ. Rồi vậy thì những thành tựu của Master 22 trên 4 sẽ là gì đây? Master 22 trên 4 là bậc thầy tạo dựng thành tựu về vật chất Vì vậy mà trong cái con đường công danh sự nghiệp của họ hoặc là con đường về thành tựu Họ sẽ gặp phải những cái thử thách nhiều hơn những con số khác ở họ thì họ có một cái sáng tạo tuyệt vời khả năng sáng tạo mạnh mẽ và kỹ năng tổ chức rất là tuyệt vời và chỉ là một trong những số phẩm chất của họ mà thôi ngoài ra thì họ còn sẽ là những cái người được định sẵn cho những cái vai trò còn cao cả hơn đó chính là họ giúp cho nhân loại vừa có được những thành tựu về vật chất và còn giúp cho nhân loại được có thêm về cái tinh thần nữa vì vậy chính vì vậy mà con số 22 trên 4 được gọi là con số của bậc thầy của những vị thầy họ đến đây họ mang những cái thành tựu mà họ còn giúp cho người khác có được cái cuộc sống tinh thần ổn định hơn con đường hướng về à, hạnh phúc con đường hướng về bình an tâm trí và họ nên đủ dũng cảm để nổi bật, để làm nổi bật và làm việc làm sao tạo ra những thành tựu trong thế giới vật chất và điều này nó sẽ có lợi cho nhiều người. Và khi họ tạo ra được những thành tựu vật chất như vậy rồi thì họ tìm đến cái con đường phát triển về tâm linh để cân bằng thì chính xác đây là những con số dành cho những bậc thầy của những vị thầy. Rồi vừa rồi Ngọc Phúc chia sẻ tất cả những cái gì liên quan về Master 22 trên 4 Đặc điểm chung của họ nè Rồi khi họ tiêu cực thì họ sẽ ra làm sao Con đường về công danh sự nghiệp Con đường về tình yêu Cũng như là những thành tựu mà Master 22 trên 4 sẽ đạt được Hoặc là với cái vai trò nhiệm vụ sứ mệnh cao cả của họ Khi họ đến với cuộc đời này Học Phúc xin chúc cho những ai mang con số Master 22 trên 4 Thật sự là họ sẽ sớm tìm tìm được cái con đường cân bằng và làm đúng cái vai trò cái sứ mệnh của mình khi mình đến với lại cuộc đời đó chính là mang đến những thành tựu giúp đỡ cho con người mình có những cái thành tựu về vật chất và không phải chỉ về vật chất thôi mà còn có những thành tựu mang giá trị về tinh thần